cái này để à, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là trà nhám đây, rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này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 rồi ừ, cơ kiếm á thì à, đợt này mình về hiệu khác DZT cũng 10 lưỡi bộ lưỡi cắt gỗ ngắn rồi à, lưỡi này cắt gì đây lưỡi này cũng cắt gỗ luôn á hai lưỡi cắt gỗ ngắn đây hai lưỡi cắt sắt này hai lưỡi cắt sắt ngắn hai lưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển từ bàn vỉ qua khoan